về một tương lai tươi sáng vì đây chỉ lại đủ cho bạn cuộc sống an vui vì chúng tôi mãi mãi là người bạn tin yêu hãy cùng đây chỉ lại vươn đến tương lai hãy cùng đây chỉ lại xây cuộc sống tươi đẹp thật đẹp hôm nay bạn hãy ước mơ về một tương lai tươi sáng vì đây cô gái eo nhau đi uh, xem À, xin mời chị Kiss me một trong những tố chất của người tư vấn tài chính của chúng ta là đó gì đó là vấn đề sức khỏe chúng ta phải như một vận động viên đúng không ạ tập tập trung rồi đội một chưa quá à đội năm rồi đội ba thủ mà là bỏ đi hết ui trời ơi một đội người rất là tuyệt vời chết cả tuyệt vời anh tùng của chúng ta lại càng khéo léo hơn và thực theo đó lại dành cho anh lương quá tuyệt vời một thành quả rất là tuyệt vời cho đội số một cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên nhưng mà chắc đâu đội nào hơn người đội nào hơn người một lần nữa như này là, là phạm quy ra đứng ngang đi ngang gọi bọn đi ngang đi khi nào bóng được vào trong ba thì bị một hai nha một hai nha nào các bạn trong lúc đợi trong lúc chờ được chơi chú ý chúng ta phải bổ sung số bóng để rồi hãy nhìn chung bên lượng rồi rất giỏi rồi các bạn cố gắng lên ลอยลอยลอยนี่ดูดูด้วยดูดูชด่มชุ่มชุ่มได่กระโดดทำดถไปลงดาบอกมดเลยค่ะบอกมาเลยค่ะ thấy thật đẹp hôm nay bạn hãy ước mơ về một tương lai tươi sáng vì đây chỉ life luôn cho bạn cuộc sống an vui vì chúng tôi mãi mãi là người bạn tin yêu hãy cùng đây chỉ life vươn đến tương lai hãy cùng đây chỉ life xây cuộc sống tươi đẹp cây thật đẹp hôm nay bạn hãy ước mơ về một tương lai tươi sáng vì đây chỉ lại luôn cho bạn cuộc sống an vui vì chúng tôi mãi mãi là người bạn tin yêu hãy cùng đây chỉ lại vươn đến tương lai hãy cùng đây chỉ lại xây cuộc sống